À, xin chào tất cả mọi người thì uh, tôi là Phương đến từ uh, kênh uh, bất động sản Phan Thiết đó với kinh nghiệm hơn uh, 3 năm làm trong uh, phân khúc bất động sản bất động sản uh, nghỉ dưỡng và phân khúc uh, bất động sản đất nền ven biển tại uh, tỉnh Bình Thuận đó thì uh, đối với một người mà đi đầu tư bất động sản á, để đầu tư bất động sản thành công thì cần phải nắm vững thông tin tại cái thị trường mà anh chị à, định đầu tư đó về thông tin à, quy hoạch hạ tầng rồi thông tin à, phát triển của địa phương rồi thông tin về tất cả những cái dự án nổi bật đang triển khai tại địa phương đó thì hôm nay tôi sẽ làm một cái đưa ra thông tin của một số dự án mà đã triển khai tại Bình Thuận trong 3 năm trở lại đây một số dự án tiêu biểu sản phẩm theo khu vực thì nó chúng ta sẽ phân chia ra thành khu vực mũi né này khu vực phía tây, à, nam này hướng về mũi cái gà này và khu vực trung tâm thành phố Phan Thiết hoặc là thị xã La Ghi đó thì về à, khu vực mũi né cái những cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng tiêu biểu phân khúc về biệt thự thì có những cái dự án như là Sunny Villa tại phường à, tại mũi né này nova hill tại mũi né này golden hill là dự án à, đất, đất nền này Santosa Villa cũng như dự án đất nền tại mũi né Summerland mũi né thì là cái dự án bất động sản nghỉ dưỡng mặt tiền đường võ nguyên giáp nằm tại phường phú hai đó đối diện với trường đại học văn thiết Hill Villa đó. là cái sản phẩm bất động sản biệt thự biển cũng nằm tại khu vực gần Đại học Phan Thiết, phường Phú Hải Mũi Né. Sunshine Harris Mũi Né thì là cái dự án của tập đoàn Sunshine nằm ở bãi biển Hòn Rơm. Thì về dự án ờ, Condotel thì có dự án Apex Queen Winham Mũi Né, rồi Swiss Bell Resort Eagle này, Grand Mercury Phan Thiết và Casa Marina Mũi Né còn ở khu vực phía Nam thì um, Novago Phan Thiết là siêu dự án có quy mô nổi bật nhất ra mắt tại khu vực này trong năm 2020 ngoài ra còn có dự án Thanh Long Bay và dự án Perolat Villa Resort còn uh, khu vực đất nền ven biển thì uh, thường sẽ tập trung tại uh, thành phố Phan Thiết và thị xã La Ghi chủ yếu các dự án đất nền như Diamond Bay nằm ở phường Phú hai đó, cũng nằm gần trường Đại học Phan Thiết và nằm ở tại Silin Mũi Né Quinburn cũng nằm gần dự án Summerland Mũi Né gần Đại học Phan Thiết cách trung tâm Phan Thiết khoảng 6 à, km dự án Ocean Dun phổ biển chủ đầu tư là tập đoàn Đằng Đông thì nằm ngay tại trung tâm của thành phố Phan Thiết. Dự án Việt Bơn và Hang Mobile là hai dự án kè lên biển tại phường Đức Long của thành phố Phan Thiết. Còn ở Lagi hiện tại thì có thành phố có cái dự án Lagi New City đó cũng nằm ở tại trung tâm thành phố Lagi. đây là một cái dự án kè lên biển nằm sát ngay cảng Kalagi đó sau đây tôi sẽ đi vào từng cái dự án cụ thể thông tin của một số dự án bất động sản tiêu biểu tại tỉnh Bình Thuận thì dự án đầu tiên là Ocean Dung phổ biến Răng Đông thì vị trí thì nằm tại số 1 Tôn Đức Thắng thành phố Văn Thiết chủ tập đầu tư là tập đoàn Răng Đông đó. với cái lượng sản phẩm là 1.515 sản phẩm thì nhà phố 100 đến 140 mét vuông đó. chiều cao xây dựng là 3 đến 7 tầng biệt thự từ 400 đến 500 và 600 mét vuông và căn hộ thì có 5.000 căn hộ cao cấp tổng diện tích xây dựng là trên 62 hecta loại hình thì đất nền và sở hữu lâu dài giá bán hiện nay thì giao động từ 45 triệu đến 120 triệu một mét vuông nằm ngay tại trung tâm thành phố Văn Thiện, đây là cái khu đô thị biển có quy hoạch đẹp nhất và vị trí đẹp nhất tại thành phố Phan Thiết đó. ở đây thì tập trung những cái cơ sở kinh doanh này đó. hoặc à, rất là nhiều khách sạn tại thành phố Phan Thiết dự án thứ hai là dự án kè lấn biển nằm tại phường Đức Long dự án 20 bay vị trí là đường Trần Lê Đức Long Phan Thiết đó, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm xây dựng Trường Phúc Hải hình sản phẩm là đất nền diện tích là 90 đến 100 mét vuông còn đất biệt thự là 180 đến 300 mét vuông tổng diện tích xây dựng tổng diện tích được quy hoạch là 122,9 hecta thì ở đây có loại hình đất nền shop house condo theo hiện tại thì vẫn đang triển khai xây dựng đó, pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài Mức giá dao động từ 30 đến 87 triệu trên một mét vuông. Thì đây là một cái dự án có quy hoạch có cái tổng quy mô lên đến 122,9 hecta. Hiện tại là dự án có quy mô lớn nhất tại thành phố Phan Thiết. Rồi Việt à, Vietburn City thì nằm ngay bên cạnh của Hamobile luôn. Nó cũng nằm tại phường à, Lạc Đạo và phường Đức Long của thành phố Phan Thiết, chủ tư là công ty xây dựng xây lắp Thủy sản Việt Nam. Thì sản phẩm gồm 3 block condotel và 340 nền đất diện tích thì từ 83 đến 150 mét vuông diện tích diện tích quy mô thì khoảng 9,3 hecta loại hình thì có con đốt theo đất nền nhà phố và biệt thự thì giá bán dao động hiện nay từ 20 đến 50 triệu đồng một mét vuông đó đối với những ờ, cái đất nền biệt thự biển á, đất nền ờ, mà mặt biển á, thì giá 50 triệu một mét vuông Diamond Bay ờ, là một cái dự án đất nền biệt thự biển nằm tại phường Phú 2 nằm sát ngay uh, Silin City của tập đoàn Đảng Đông đó. thì thông thường những cái nền đất ở đây có diện tích từ 300 đến 400 mét vuông đó thì quy mô là có 255 biệt thự nghỉ dưỡng biển chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn thì quy hoạch tổng thể lên nằm trên một cái quy mô là 15,4 hecta đó, loại hình đất nền thì giá bán hiện nay là từ 14,5 đến 20 triệu đồng một mét vuông pháp lý thì đã có sổ hồng sở hữu vĩnh viễn Quinburn, Mùi Né thì vị trí nằm mặt tiền đường Nguyễn Thông phường Phú Hà thành phố Phan Thiết cách trung tâm mặt tiền khoảng 6 km thì chủ đầu tư là công ty tên Việt Phát thì uh, quy mô là có 27,2 ha với 900 sản phẩm diện tích đất nền ở trong này thì có những cái loại hình 90 mét vuông này 100 mét vuông 140 mét vuông và 200 mét vuông quy mô là 16 hecta đó thì loại hình có đất nền nhà phố shop house và biệt thự biển thì giá bán hiện nay thì dao động từ 1,8 đến 4 tỷ một nền đó, à, giá thì từ 15 đến 35 triệu một mét vuông tùy vào vị trí đó, mặt biển những cái vị trí đẹp nhất thì giá 35 triệu một mét vuông còn nghĩa là hướng biển thôi cái dự án này thì uh, không được mặt tiền biển đó chỉ là được đường mặt tiền là đường Nguyễn Thông dự án Gosan Hill Villa thì đây là một cái dự án đất nền ven biển nằm tại đường Huỳnh Thúc Phán Kháng phường Mũi Né thành phố Văn Tiết, chủ đầu tư là công ty cổ phần thương mại Lộc Tú Đó. thì diện tích những cái lô đất ở trong này thì có diện tích 160 đến 350 mét vuông quy mô 8,9 hecta có 263 sản phẩm và hình là đất nền nhà phố và biệt thự thời gian bàn giao là năm 2019 đó giá bán từ 1,6 đến 2 đến 5 tỷ đồng một sản phẩm thì giá trung bình từ 14 đến 25 triệu đồng một mét vuông thì ờ, dự án Sunny Villa thì ờ, mặt tiền đường võ nguyên giáp Vinhome Mũi Né chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn đó. đây là một cái đơn vị mà đầu tư của sản phẩm Diamond Bank đó. tại phường Phú Hải thì có 350 nền biệt thự diện tích từ 215 đến 500 mét vuông trên một nền loại hình đất nền giá bán từ 4 đến 8 tỷ một nền giá trung bình thì từ 15 đến 25 triệu một mét vuông tùy vào vị trí và diện tích Perolat Villa Resort Mũi cây Gà thì vị trí là nằm tại Mũi cây Gà huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận thì chủ đầu tư là công ty xây dựng mới sản phẩm là 104 căn biệt thự 4 căn biệt thự biển 60 căn biệt thự hướng ra biển và 40 căn biệt thự vườn diện tích từ 300 đến 500 mét vuông một căn biệt thự tổng diện tích là 5,4 hecta loại hình là biệt thự thời gian bàn giao dự kiến là quý 2 năm 2021 giá bán là 3,5 tỷ trên căn biệt thự giá khá mềm Nova World Phan Thiết là một cái siêu thành phố biển du lịch và nghỉ dưỡng nằm mặt tiền đường Lạc Long Quân phường Tiến Thành thành phố Phan Thiết cách trung tâm Phan Thiết thì khoảng 18 km chủ đầu tư là tập đoàn Nova World diện tích là 150 đến 500 mét vuông trên một căn đó, quy mô của dự án là 1.000 hecta loại hình thì biệt thự nhà phố condo theo rồi boutique hotel đó rồi biệt thự kiểu như là resort trả bán từ 7 đến 15 7, từ 7 tỷ là nhà phố đến 75 tỷ một căn Nova Hill Mũi Né thì Nova Hill là một cái tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng cũng của tập đoàn Novaland luôn nằm tại à, phường Hàm Tiến thành phố Phan Thiết thì những căn biệt thự đây có diện tích từ 200 đến 400 mét vuông đó quy mô 40 hecta có 608 biệt thự loại hình biệt thự là giá bán từ 12 đến 30 tỷ trên một căn Sentosa Villa thì là một cái dự án đất nền biệt thự biển đó nằm tại đường Huỳnh Thúc Kháng thành phố Phan Thiết cũng nằm gần Sun Hill Villa và Nova Hill chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sài Gòn sản phẩm thì ờ, quy mô là 30 hecta có 531 nền biệt thự giai đoạn 1 là 250 căn biệt thự giai đoạn 2 là 281 sản phẩm lại hình là biệt thự khu biệt thự nghỉ dưỡng giá bán là từ 2,5 đến 5 tỷ một sản phẩm đất nền giá trung bình là từ 15 đến 30 triệu đồng một mét vuông Ocean Vista Residence silin City đây Ocean Vista là một cái căn hộ biển tổ hợp căn hộ biển nằm trong thành phố silin City gần 350 hecta của tập đoàn Đằng Đông đó. chủ đầu tư là tập đoàn Đằng Đông thì tổng sản phẩm căn hộ là có 557 căn từ 1 đến 3 phòng ngủ diện tích căn hộ thì từ 39 đến 250 mét vuông trên một căn hộ đó. tổng diện tích của Ocean Vista thì 7,8 à, hecta đây. đây là một cái sản phẩm nằm trong thành phố Xi Linh của tập đoàn Đăng Đông đó. loại hình là căn hộ biển nhưng có pháp lý là sở hữu lâu dài giá bán từ 32 đến 70 triệu đồng một mét vuông dự án ờ, Tropical Ocean Villa và Resort giai đoạn 2 và 3 thì uh, nằm ở mặt tiền 79 đường tỉnh lộ xã Tân Quý huyện Hàm Tân An tỉnh Bình Thuận, chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch nhà bè Bình Thuận. Thì chia làm 3 giai đoạn này. Đó. Giai đoạn 2 thì có 43 căn nền đất biệt thự, giai đoạn 3 thì khu thương mại và khách sạn 12 tầng là hình là đất nền biệt thự và căn hộ khách sạn sở hữu 50 năm thôi. Đó, giá bán thì trung bình từ 17 đến 19 triệu một mét vuông. Thì Summerland Mũi Né là dự án nằm mặt tiền đường võ Nguyên Giáp đối diện với đảo học Phan Thiết bên cạnh là dự án à, đất nền Queenburn đó thì à, cái vị trí của nó nằm ngay cửa ngõ đi vào Mũi Né cách trung tâm Phan Thiết khoảng 6 à, km chủ đầu tư là tập đoàn Hương Lộc Phát vị trí mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp phường Khoai Mũi Né sản phẩm thì có nhà phố biệt thự quy mô là 31 hectare mặt tiền đường vòng Nguyễn Giáp là 1 km là hiện có nhà phố này shop house này biệt thự căn hộ shop house thì giá có giá từ 6 đến 8 tỷ một căn biệt thự thì 12 tỷ một căn Thanh Long Bay nằm mặt tiền DT79B Đó. có lô giới là 42 m nằm tại huyện Hàm Tân Nam chủ đầu tư là công ty cổ phần du lịch nhà bè Bình Thuận Sản phẩm thì có 1.000 căn shop house, 6.000 căn hộ, 150 villa, quy mô là 90 hectare. Ở đây thì có hai hợp phần, hợp phần thứ nhất là 42 hectare là đất thương mại biển. Đó, có thời gian ờ, sử dụng là 50 năm. Còn hợp phần thứ hai là đất ở sở hữu viên viện, Đó, thì là hình có shop house, căn hộ, biệt thự Pháp lý là có sở hữu lâu dài và đất thương mại dịch vụ. Giá bán thì shop house hiện tại giá bán của chủ đầu tư là khoảng 8 tỷ hơn 8 tỷ một căn. Còn căn hộ thì giá từ 2 đến 4 tỷ một căn. Căn hộ thì sở hữu 50 năm. Hill Villa là một cái dự án đất nền biệt thự nằm tại phường Phú Hai thành phố Phan Thiết cũng nằm ngay tại Silin City đó quận Nam gần Summerland Mùi Na chủ đầu tư là DMP Group diện tích biệt thự là từ 190 đến 450 mét vuông mật độ xây dựng 55% quy mô là 7,4 hecta loại hình sản phẩm thì có 4 140 căn biệt thự giá bán thì từ 8 đến 20 tỷ trên một căn pháp lý sở hữu là sở hữu lâu dài khu đô thị Kinh Sĩ Phan Thiết thì vị trí là đường DT 79 nằm tại xã Tiến Thần, thành phố Phan Thiết thì công ty cổ phần Freeland làm chủ đầu tư thì diện tích căn hộ là từ 55 đến 92 mét vuông diện tích nhà phố là từ 125 đến 175 mét vuông diện tích biệt thự 350 đến 150 mét vuông quy mô là 88 hecta và hình sản phẩm là căn hộ nhà phố biệt thự giá bán thì chưa công bố tiếp theo là con đeo theo Apex Mandala Winham Mũi Né Vị trí ở đường DT76 Phan Thiết à. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư IDG Việt Nam Sản phẩm có 2.772 căn hộ con đeo theo là sở hữu chỉ 50 năm đó. diện tích căn hộ thì từ 26 mét vuông 31 47 và 55 mét vuông diện tích thì 4,5 hecta có 4 block tòa nhà mỗi tòa nhà thì 27 tầng đó giá bán không cam kết lợi nhuận đó, thì 45 đến 55 triệu một mét vuông còn cam kết chia sẻ lợi nhuận là 60 đến 70 triệu một mét vuông Grand Mercury Phan Thiết thì à, vị trí đường ven biển phường Phú 2 thành phố Phan Thiết chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hàng thương mại dịch vụ du lịch Nhất Phát Sản phẩm là hai tòa bài từng với 105 căn hộ, 14 căn bungalow, 16 căn biệt thự song lập, 8 căn biệt thự đơn lập. Quy mô là hơn 5 hecta, loại hình là biệt thự, sở hữu lâu dài. Giá bán là 70 triệu trên mét vuông. Số dự án bất động sản tiêu biểu tại tỉnh Bình Thuận thì à, để anh chị có thêm cái thông tin anh chị à, biết được những cái loại hình những cái dự án bất động sản nổi bật tại tỉnh Bình Thuận và anh chị nắm được cái vị trí thông tin về chủ đầu tư thông tin về quy mô rồi thông tin về cái loại hình sản phẩm và cái giá mặt bằng chung của những cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản đất nền mặt tiền biển tại tỉnh Bình Thuận thì à, một lần nữa tôi à, xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để theo dõi video này đó. nếu anh chị mà có nhu cầu đầu tư bất động sản tại tỉnh Bình Thuận phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và đất nền ven biển thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi đã để trong video Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo